có những sản phẩm đây ạ Vâng, em mời bác Trung vào đây thưởng thức sản phẩm các nhà cái này phân bón này công ty dân phát đây quả quả đây là thân luôn mà hoa quả gì nó không phải quả sử dụng thân những cái đấy có cái này cũng có hoa quả đây đây là có hai bên hai bên một số sản phẩm như là cái chuột này em phải xanh nước này nước này đủ đầy chứa này và ở đây cái còn cái sầu riêng này thì là trong cộng đồng cơ sở này cơ sở này thì trước là chúng ta giờ chúng ta quyền quân dạ, đấy các em là danh dạ. cả à, à? Dạ. các là chị có mấy cái sản phẩm ở đây để rồi đây này của mình à? Vâng, của em. À, đây à? Sản phẩm này là món là sản sản xuất từ đây thôi. Cả các sản phẩm này này. Và là Bắc à, Phúc đến cái là cũng ờ, ờ, ra và Bắc Ninh là trước ờ, cửa rồi luôn. Ra này còn tiền và mà sau là một gian hàng bán hai quầy. Sau cái sản phẩm trái cây này thì bác sẽ thăm cái sản phẩm cái món này. Sau đấy đi tao vào đây cho bác. Chúc mừng nông dân ta phát triển nhiều sản phẩm đa dạng. Các bạn cùng bên ngoài và cụ thể hóa lợi của địa phương từ đó huy động sự tham gia tích cực của cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh cây ăn quả quy mô lớn tạo ra nông sản có năng suất giá trị và an toàn trong phong trào xây dựng nông thôn mới hàng năm, nông dân Bắc Ninh đã đóng góp trên 130.000 ngày công cùng hàng tỷ đồng và hiến trên 2.000 mét vuông đất để xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần quan trọng để toàn tỉnh về đích xây dựng nông thôn mới trước kế hoạch. Cùng với đó, các cấp hội cũng tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ trẻ em, vì Trường Sa thân yêu, đồng bào bị thiệt hại thiên tai, tham gia hiến máu tình nguyện, Đặc biệt trong năm 2020, các cán bộ Hội viên nông dân Bắc Ninh đã tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn với tổng giá trị thành tiền là 332 triệu đồng. Tôi rất vui mừng trong 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực mà tiêu biểu là 90 đại biểu đại diện cho tập thể và cá nhân trong toàn tỉnh về dự hội nghị ngày hôm nay. Đó không những là lực lượng cán bộ hội nòng cốt đi đầu trong các tổ chức hoạt động của công tác hội, và phong trào nông dân trong tỉnh là lực lượng tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và là lực lượng chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thực hiện chính sách xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh còn à, cái quán là tốt rồi quán là tốt rồi đi cầm nó lên dưới đâu là nó không à, vâng. Vâng. nho này chắc trong kia rồi phải không vâng ông nho ra bình anh nhung nó có một vườn nho biết được thu hoạch chưa đã là ở dưới là thu hoạch nho và nho là vốn cao cao mà công ty cũng mong muốn là những cái sử dụng nho là mình phải sử dụng cái này cân đối dinh dưỡng thì chỗ nào mình cũng sẽ trồng được trên cơ sở là các đất không phải là tại chất đất mà tại là chưa cân đối dinh dưỡng cho nên là nên là nó thiếu chất loại thiếu chất kia thì các cây là mỗi lúc là nó cần cái dinh dưỡng là một cách khác nhau mà mình không cân đối được thì cho nên là nó sẽ cây trồng nó phát triển nó kém thì mình nếu không cầm được rồi thì nó phải bỏ cho nên là cũng là nghiên cứu của chúng cái này hầu như đây như chị đọc đây là các cây ruộng là kể cả những cái dưa này hoặc là các cây đậu trồng trái không được cả đấy cho nên là người ta không phải là khắc phục răng nào mẹ ơi dưới thiệu, giới thiệu vườn cam không bị dụng đi Đấy, đây quảng đang quảng cáo cho cáo cho cái vân này trên một cái như vậy ạ.

ăn súng thì cái cửa ruộng luôn, ăn ruộng luôn và cũng rất sạch nữa vâng. Nhanh có trang trại không anh dạ nhà tôi thì chỉ có ít thôi à. không có đủ nhưng mà mình sẽ trồng những cây gì nhưng mà rất hiệu quả cho cây cái gì vào ăn rất ngon cái này nhỉ? Sao chịu được đâu? Cái này nó hay đi người lớn trong vòng bao nhiêu năm rồi? Thì người lớn tôi chỉ có khoảng 7 năm thôi. Cái gia đình em là 6 năm rồi. và vinh dự cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang của chúng tôi ngày hôm nay có tham gia trưng bày một gian hàng tại hội nghị này và à, trên gian hàng của chúng tôi bao gồm sản phẩm ba miền Bắc Trung Nam. Và đầu tiên thì chúng ta đến với những sản phẩm à, của miền Bắc à, cụ thể là sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh của các triệu nông dân của tỉnh Bắc Ninh đó là sản phẩm bưởi diễn da xanh bưởi diễn da xanh à, và đây ạ bưởi diễn da xanh đây ạ và dưa chuột dưa chuột sạch và mướp và ba sản phẩm này là của chủ trang trại là của bà Nguyễn Thị Lộc ở thôn Xuân Dương, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Và sau đó chúng ta đến với những sản phẩm của chi hội nông dân đó là đó là chuối tiêu hồng của nhà bạn, chuối tiêu hồng và đu đủ của nhà bạn Nguyễn Như Thành thôn Ngâm Mạc xã Nâng Ngâm huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh và đây là những sản phẩm của những nông dân tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh và sau đó thì chúng ta đến những sản phẩm của miền Trung đó là sản phẩm ổi Đài Loan của hộ nhà bà Nguyễn Thị Hải và ông Nguyễn Văn Thiện ở bản 32 xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Và sau đó thì chúng ta đến với những sản phẩm của mình miền Nam đó là sầu riêng của hộ bác Nguyễn Thanh Hà ở thôn Phú Bình, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và ở trong trong miền Nam còn có những sản phẩm như là bưởi da xanh của hộ nhà ông Nguyễn Ngọc Hùng ở ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Lai đã dùng à, sản phẩm dùng phân bón silic của chúng tôi cho những trái to như thế này. Đấy, những trái như này thì có trọng lượng từ 2 kg cho đến 2 kg 7 trên 1 kg. Và ngoài ra thì còn có một bạn là cam xoàn của hộ ông Lê Đức Thọ, xã Hương Phước, huyện Bù Đốc, tỉnh Bình Phước. Và còn có trên hộ của ông Lê Đức Thọ thì còn có quýt. Quýt này là giấy và giấy. Đây ạ, nhịp chấm cách con như thế này à, thì tất cả những sản phẩm này là những sản phẩm dùng phân bón trung lượng silic silicon music của chúng tôi và mời các bạn chiêm ngưỡng